Tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Vâng, à, chào các bạn. Trong những video trước mình đã chia sẻ với bạn cái cách tiếp thị liên kết với CV trong video đầu tiên đăng ký rồi cách à, đăng bài lên những mạng xã hội đăng bài lên à, trang blog à, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với bạn một cách để đăng bài lên à, đăng banner lên website và blogger thì đầu tiên bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản CV bạn sẽ lựa chọn một cái chiến dịch nào đó ví dụ như viên tăng căng đi đây là 600 ngàn quả hồng đây bấm vào lấy lên thì hôm nay mình sẽ không ờ, đăng bài mà mình sẽ chọn cái phương án là lấy banner ờ, dán lên website và blog đây ví dụ như ờ, đây sử như hình ảnh bên đây bên tay phải nè là bạn sẽ chọn một cái kích thước là 200 hoặc là 200 250 là ba trăm hai rưỡi còn à, cái ngang này thì bạn nên chọn là container có kích thước là 900 280 à, hoặc là 970 90 cũng được đó nhìn đẹp hơn thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách dán lên website đi đây ví dụ như cái này là không có gì đúng không mình sẽ qua quản trị quản trị website trước rồi mình sẽ đăng nhập vào rồi mình sẽ à, vào cái à, giao diện là toilet rồi thì đây nó sẽ nằm ở xe 3 còn những cái kia thì nằm trên à, chỗ này nè một hai ba bốn này <coughs> đây ví dụ như con vẽ này đây là cái cây bút. rồi bạn có thể là ờ, thêm ờ, đây mình sẽ qua cái ờ, website đi đây chưa đoạn này còn chấm chưa có gì mình sẽ thêm vào đây đây mình vào quản trị sữa Đó. thì bạn sẽ quay à, lại đi lưu đây mình sẽ thêm cái, à, cái văn bản bằng html cũng được văn bản thêm đây mình sẽ lấy cái à, cái banner bên đây là hai trăm rưỡi hai rưỡi đi hoặc là ba trăm hai rưỡi sẽ lấy hai rưỡi rưỡi đi đây mình sẽ copy cái mã này lấy mã này đó sao chép rồi bạn sẽ qua wallet bạn dán vào bạn nên dán vào chữ văn bản nha rồi qua trực quan nè nó là nổi lên rồi bạn sẽ cho nó nằm ở đâu size 3 chọn là đây kết thúc chỗ nào bao nhiêu đây, thứ nhất là một nè hai nè ba bốn năm sáu bảy sẽ chọn vị trí số 8 rồi bạn sẽ lưu lại rồi bạn sẽ ra cái à, website các bạn bấm cho những hình ảnh mình nó hơi nặng nên website chạy chậm trước đây là cái à, banner bạn vừa dán vào đó chưa trời đẹp không rồi tương tự vậy mình sẽ dán ở chỗ này cái này là 1 2 3 đây mình sẽ dán cái à, cái size lên size 5 này có chưa to rồi sáu chìa khóa tương tự vậy thì bạn sẽ coi ừ, cái chỗ nào mà bạn có thể chèn vào đây vị số 1 cũng có nè à, số 2 số 3 số 3 là gì số 4 là gì 4 là HTML đây số 4 là một cái mã của cái trang à, kia thì mình sẽ à, xóa bỏ cái này đi xóa bỏ HTML rồi mình sẽ thêm cái à, cái văn bản vào chỗ uh, area 4 thêm văn bản này rồi bạn sẽ lấy một cái kích thước là 900 nhân cho 128 mình đơn ngang 900 nhân 900 thì bự quá nhìn nó không đẹp có thể là lấy 970 nhân 90 cũng được quá nhỏ 120 thì nó hơi bé hả đây bạn có thể lấy 728 nhân 90 cũng được hoặc là 728 nhân 90 đi thôi bạn sẽ trở lại quản trị website bạn cũng qua văn bản nha mà dán vào và chụp quang mới nổi lên hình đó rồi bạn sẽ lưu nó ở đâu để xe 4 đúng không sẽ chọn số 1 ok rồi lưu rồi tương tự vậy bạn sẽ cập nhật lại tương tự như bên à, website thì bên blogger cũng tương tự như vậy bạn sẽ vào cái à, bốn cục đó, bạn xem trang blog trước đi máy trực tuyến của mình nè đây mình có thể thêm nó vào phần đầu này và thêm vào những cái phần sau này cũng được đó thì cũng tương tự như vậy bạn sẽ lấy một cái à, kích thước là 250 x 250 đi đó bạn sẽ qua đây bạn có thể là cộng thêm đi rồi bạn sẽ chọn là HTML rồi bạn sẽ dán vào đây rồi sẽ lưu lại đó mình sẽ qua thang nguyễn us đó bạn rim tăng căng này nó chưa rất là đơn giản đó, thế là mình đã hướng dẫn các bạn à, cách để dán banner ờ, lên website và blog đây xem cái giao diện này lại à nhầm lúc nãy là mình chưa có sửa kia lại đây mình sẽ làm lại ví dụ như uh, cho mình nghe, là 728 90 nè rồi ok sao chép rồi mình sẽ qua cái này mình dán vào con bản nha rồi bạn trực quan ok thì bạn sẽ chọn cái à, nãy là nhiêu ta A4 hả đó thì mới đúng để mình quên nữa chọn lại rồi sẽ lưu lại rồi mình sẽ lót lại website bấm ờ, F9 mà được hoặc là bấm vào của enter được còn xóa cái xe ba lúc nãy đây bản số 1 là gì đây thì cái block thì nó có hạn chế thôi nhưng nó không bằng website được thì bạn muốn uh, hiệu quả hơn thì hãy làm một website nói chung chi phí một tháng khoảng à, tám chín chục ngàn thôi bạn thuê một phát tin mua một tên miền cũng rất là rẻ thì website này thì bình quân mỗi tháng mình đóng là khoảng 3,74 à, đô một tháng là cái tiền uh, chứa hấp tin đó còn tên miền hàng năm mình mua 300 à, ngàn vô mạng mình hơi nát chạy cũng hơi chậm ha đâu mình xem lại giao diện này đây 1 2 3 đây pin tăng Căng hoa bảo nè đó đầu tư lại như khuẩn 4.0 à, rất là đẹp mà à, thầy chọn 928 đẹp hơn cái này 728 thì nó ngắn thôi đó. Vâng, à, cảm ơn các bạn thời gian qua đã xem và ủng hộ kênh à, Thăng Nguyễn Để tới ngày hôm nay mình cũng à, đi được nửa chặng đường thành công Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share